Tôi Di Nguyễn không phí thời gian ở đây để làm một video quảng cáo rẻ tiền Mà tôi đứng đây với tính cách ngông cuồng của mình Tôi cho ra một sản phẩm ngạo nghễ Trong BBT quận 12 Một building chọc trời rực sáng giữa đêm Sài Gòn Sản phẩm có tên là Isolin Không phải ISO 93, 91, 92, 98, 100 Mà là Isolin Cái tên nó gắn liền với dấu ấn của Di Nguyễn Di Nguyễn là gì? Lean Body bất tử cùng thời gian trường tồn theo năm tháng body doanh nhân cũng sáu muối nên cái chữ lean lean lean tôi muốn nhấn mạnh với mọi người iso isolin iso là gì isolate isolation lean cái tên này các bạn nhớ giùm tôi đây là một sản phẩm chiến lược cho mối hợp tác bền vững giữa bbt và rb đứa con tinh thần của bbt được sản xuất bởi RP theo sự thiết kế của BBT một phong cách rất công nghênh của Duy sứ mệnh ra đời của sản phẩm này là tiêu diệt phản đồ nên bạn nhìn đi nó sẽ có những cái bản thành phần của nó nhìn có những cái nét rất ư là nhắm về một ai đó đó 25 gram hydrolite quay isolate 2 đô la 25 gram hydrolite quay isolate EAA cộng BCA Bạn thấy không, không có thằng Mỹ nào mà nó thiết kế cái nhãn phong cách này cả cái đây đó cái nhãn là đậm chất phong cách của Duy Nguyễn nên tôi mới nói các bạn là tôi tự hào tôi đứng đây tôi ngạo nghễ một sản phẩm mới một cái product mới một cái dự án một project đó mà Duy đặt chân qua xứ Mỹ ngồi họp 48 tiếng đồng hồ để cho ra một sản phẩm này bạn nhìn thành phần đi 73 liều dùng 5,5 gram BCA trong một sản phẩm đó cái mùi dâu là cái mùi liều dùng nó cao hơn nhưng mà trong lô hàng đầu tiên thì thí điểm mùi sô cô la mùi sô cô la không nói dài dòng nhìn vô thành phần không nói dài dòng thành phần nó phải độ trust và độ trust được sự chứng nhận của dây chuyền sản xuất phức tạp đến từ những đối tác hàng đầu của RSB kèm theo sự thiết kế của tập thể Team BBT Thiết kế những gì cần nhất cho người Việt Nam Thiết kế những gì cần nhất cho streamer Chúng tôi tự tin, tự hào công bố đầy đủ thành phần Một cách minh bạch, một cách công tâm Đây các bạn nhìn đây Amino acid đó. Trong một liều dùng là 25g Đây cái là bèo nhỏ cho đây rồi la beo đơn giản thôi không cầu kỳ không qua lá hẹ nhưng mà những con số đây là tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó một cái ratio khá là cao bạn nhìn đây liều dùng là bao nhiêu gram? liều dùng 31 gram mua sô cô la thì nó phải bị thiệt về khối lượng gram, ta đã phải bỏ vào một tới 2 gram sô cô la nữa đó mà cho ra 25 gram protein hydrolyte mà isolate với tỷ lệ acid amin thiết yếu là EAA 11,7 gram 11,7 gram bạn cộng hết tất cả những thành phần này lại ở trên đó là là là là BCA thiết kế minh bạch rõ ràng luôn không có đánh lận con đen phía dưới đó là những thành phần axit amin khác chất béo là 0,5 gram không có chất béo bão hòa không có tên fast cholesterol là 20 mg những chỗ khác nó sợ ông bạn nó ghi không gram luôn đó nó ghi không gram luôn không thích vậy mình làm ăn nó phải con gì đó nó minh bạch đó carbohydrate là 2 gram mùi sô cô la thì chịu qua tới mùi dâu bỏ luôn không có sô cô la cái này tùy mùi nha các bạn đường 1 gram sô cô la chịu luôn đó, đường là 1 gram bởi vì những cái thành phần của nó bạn nhìn cái đầu bèo tôi tự tin tôi giới thiệu đó các bạn một sản phẩm đứa con tinh thần của RSB đứa con thần của RSB và BBT với bàn tay và khối óc của chuyên gia hai bên đó phát triển ở thị trường Việt Nam và nó có một sứ mệnh một cái sứ mệnh nào đó Duy chưa thể tiết lộ được nhưng mà giá sản phẩm này bảo đảm bạn bạn rất sốc rất sốc rất sốc cho một cái dòng quay protein isolate đúng không đây là cái dòng mà không là thương mại mà dòng là dòng sứ mệnh của một chiến dịch đó tự hào giới thiệu bạn ở đây deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. I, uh, what this is. yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all the lies. I will put out. too dark. Oh, oh, I'll be.